Xin chào quý anh chị và rất là lâu rồi chúng ta mới quay trở lại cái chủ đề làm website bằng mã nguồn mở WordPress và có rất nhiều bạn học viên đã hỏi tôi là cách tạo những cái biến thể cho cái sản phẩm của mình à, ví dụ khi khách hàng gì họ mua thời trang của chị họ muốn chọn size M đúng không thì hiển thị một mức giá khác size L một mức giá khác và size S một mức giá khác chẳng hạn hoặc là theo màu sắc thì ở trên à, gì ở trên nền tảng WordPress có một cái plugin có tên là WooCommerce thì anh chị có thể tạo được ở trên đó nhé Tuy nhiên để tạo ra những cái biến thể những cái gì thuộc tính nó tùy chỉnh nó đẹp mắt thì anh chị nên cài cho tôi một cái plugin có tên là gì ở ờ, uh, WooCommerce Variation Swatch Pro anh chị nhé đó đây là phiên bản Pro thì anh chị có thể lên mạng chỉ gõ nhé gõ một cái từ khóa này thì nhà cung cấp họ đang bán với giá là 49 đô cho một website đó thì tôi cũng à, mua bản quyền cái plugin này rồi đó và tôi bán với giá hiện tại tôi đang ưu đãi cho anh chị mà những học viên của tôi với giá là 117.000 đồng đó thì anh chị có thể sở hữu được cái plugin tuyệt vời này không thì anh chị cũng sử dụng bản miễn phí được nhá đó thì anh chị hãy à, truy cập vào gì ở à, vào website của mình này đó sau đó là anh chị kéo xuống cài đặt cho tôi một cái plugin đúng không thì tôi hướng dẫn anh chị là sử dụng cả hai phiên bản miễn phí và phiên bản Pro tuy nhiên phiên bản Pro nó tuyệt vời hơn anh chị nhé nó tùy biến tùy chỉnh được rất nhiều thứ nguy hiểm đẹp mắt hơn đó thì chị lên anh chị sở cho tôi một từ khóa là Variation Squash for Commerce đây là anh chị bấm phần cài mới chị nhé cài mới và sau đó ở bên góc phải màn hình có phần tìm kiếm gói mở rộng vậy thì tôi dán cái từ khóa vào đây Variation Squash G4 của Commerce đó đây tác giả là gì Emran Ahmed đây anh chị nhé cài cho tôi phiên bản này sau đó anh chị bấm cái đặt đúng không và bấm kích hoạt lên là xong thôi thì uh, thông thường tôi hay sử dụng phiên phiên bản phiên bản Pro anh chị nhé nên phiên bản Pro nó sẽ tuyệt vời hơn đó. thì tôi sẽ làm demo một cái sản phẩm uh, cho một uh, khách hàng của tôi chẳng hạn uh, ví dụ là chị là chị bán cua đi bán cua đúng không đấy thì uh, chị bán cua ví dụ là cua gạch đúng, đúng không nếu mà tôi muốn chọn hai con thì nó nhảy ra là 680 và tôi bấm vào nút là ba con trên một ký đây là 5.8 đúng không thì anh chị có thể tùy biến theo gì theo màu sắc hoặc là gì những sản phẩm khác được anh chị nhé thời trang à, vân vân đó thì để anh chị dễ hình dung hơn à, tôi sẽ gì tôi sẽ làm để mua cho anh chị một sản phẩm khác nhé ví dụ tôi vào phần uh, sản phẩm đây và sản phẩm này tôi đã đăng rồi anh chị nhé tôi đã đăng lên uh, website rồi ví dụ tôi sẽ làm cho cái sản phẩm là cua thịt anh chị nhé tôi để mua thực tế luôn đây thì là chính là sản phẩm cua thịt mà tôi đã đăng rồi đúng không? tôi đã đăng ờ, những sản phẩm này rồi đấy. thì để tạo tạo những thuộc tính à, ví dụ như này thuộc tính đó là gì là tôi tạo ra một cái nút đúng không à, nút bấm đây nút bấm đây đúng không đấy. khi tôi bấm vào loại từng loại một thì nó sẽ hiển thị cái giá khác nhau thì để tạo được cái thuộc tính tôi làm như sau đó thì tôi bấm vào phần các thuộc tính này thuộc tính thuộc tính ở đây là gì thuộc tính là gì à đây là cua gạch loại đúng không nó là một thuộc tính loại gì loại mấy con đúng không hoặc là gì kích cỡ áo kích thước loại m l đúng không đó, kích thước nó là thuộc tính chị nhé đó. thì bây giờ tôi uh, sản phẩm của chúng ta là gì là cua thịt đúng không thì tôi ghi là cua thịt ừ, cua thịt loại này tôi ghi hai chấm sau đó là các chị chú ý này là chị bấm vào phần uh, cho phép lưu trữ ở đây nhé tiếp theo đến phần loại này loại thì uh, có một số những cái loại sau số 1 là gì màu sắc đối với anh chị bán thời trang là chọn màu sắc đúng không Đấy, hoặc là đối với anh chị bán những sản phẩm là gì cần có hình ảnh anh chị chọn email cho tôi hoặc là là anh chị chọn cho tôi phần nút button đúng không thì ở trong cái bài này tôi hướng dẫn anh chị là chọn các loại nút nhé nút button thì các loại khác anh chị chọn tương tự cho tôi sau đó anh chị bấm vào phần thêm thuộc tính thì cái sản phẩm này tôi sẽ làm theo menu mà khách hàng đã yêu cầu đúng không tôi sẽ mở cái zalo lên đây là khách hàng yêu cầu là làm theo cái menu này đây menu đây thì đối với sản phẩm cua thịt thì chị chú này cua thịt thì chúng ta có những cái loại hai con ba con bốn con 5 và 6 đến 8 con thì mỗi loại thì nó tương ứng với một giá nhé một cái mã mã sản phẩm khác nhau anh chị nhé ví dụ loại hai con là gì giá là 480 thì mã sản phẩm là T2 thì thì bây giờ tôi sẽ gì à tạo những cái tùy biến nhé tạo những tùy biến cho cái thuộc tính này để tạo được cái tùy biến hay gọi là để tạo ra những cái biến thể đúng không đấy các thuộc tính có tên là cua thịt loại đúng không thì đây là một cái thuộc tính đúng không thuộc tính ok anh chị hiểu nhá lại là anh chị phân biệt cho tôi thuộc tính đúng không và biến thể đúng không thuộc tính là gì đây thuộc tính là gì à đây là cua nó loại gì nó một thuộc tính hoặc là mà thuộc tính màu sắc đúng không ví dụ màu sắc này đấy, vàng à, xanh đỏ vàng xanh đỏ đó là gì đó chính là những cái biến thể chị nhé đó hai con trên một ký này ba con trên một ký bốn thì đây là những cái biến thể nó nằm ở trong cái thuộc tính này đã chị hình dung với tôi nhé ờ, để chị phân biệt thì bây giờ tôi sẽ tạo những biến thể và tôi sẽ vào phần cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm đây Đó. rồi sau đó là tôi sẽ mở bảng menu lên menu thì chúng ta có gì menu thì chúng ta có đây chỉ đây có những những cái biến thể này hai con ba con trên ký bốn con đúng không thì bây giờ tôi sẽ tạo một hai ba bốn năm năm loại biến thể nhé năm loại biến thể thì bây giờ tôi sẽ tạo biến thể như sau đó để loại là hai con đúng không trên ký này đó, sau đó tôi bấm vào phần tạo một biến thể này đó copy cho nhanh anh chị nhé ba con trên ký này ba con rồi rồi bốn con trên ký đúng không bốn con trên ký này rồi 5 con trên ký này ừ, 5 con và loại cuối cùng là gì là 6 đến 8 con trên ký đúng không đó đây là những cái biến thể nhé 6 đến 8 con 6 đến 8 con trên một ký tôi bấm thêm mới này như vậy tôi đã tạo ra 1 2 3 4 5 loại gì 5 loại biến thể đúng không nó nằm ở trong cái thuộc tính thuộc tính đó là cua thịt loại đúng không đó thì bây giờ để gì để chúng ta cấu hình ở trên cái sản phẩm đó đúng không thì tôi sẽ vào phần tất cả sản phẩm đây đó. và và bây giờ tôi sẽ lôi gì lôi những cái thuộc tính và những cái biến thể tôi đã tôi đã tạo ở, ở cái phần phần các thuộc tính như rồi là bây giờ để gán vào trong cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta làm như thế nào là chị tích chuẩn vào cái sản phẩm này đúng không và bấm chỉnh sửa cho tôi này đó thì thông thường là chúng ta có những sản phẩm là ví dụ sản phẩm mà loại đơn giản đúng không thì anh chị nhập giá nhập giá vào thôi là ok ví dụ tôi có một sản phẩm đơn giản như này đúng không giá là 117 ngàn giá gốc là gì à, 1 triệu 115 ngàn đó tôi 49 đô đúng không đó thì đây là giá khuyến mãi này thì đây là những sản phẩm đơn giản nhé sản phẩm đơn giản đó, sản phẩm đơn giản này à, trước khi vào cái phần gì phần thêm thuộc tính cho sản phẩm này thì tôi tôi quay lại phần các thuộc tính một xíu để chị dễ hình dung nhé đây thông thường là chúng ta thêm những loại thuộc tính đúng không ví dụ chúng ta thêm uh, thuộc tính uh, ví dụ như là màu sắc hoặc là kích thước chẳng hạn này nhưng mà nếu mà anh chị lại chị để là tách đúng không Đấy, để phần loại lựa chọn thôi ấy, là là thông thường là phần tách thì cái thuộc tính đó gọi là cái tên thuộc tính đó nó nằm ở phần nào đây nó nằm ở dưới cái phần là thông tin bổ sung đây đúng không đó thì nó là cái phần text này hai con ba con bốn con năm con đó còn nếu như chị chọn những dạng nút này dạng nút hoặc dạng gì à, dạng màu sắc email đúng không thì nó hiển thị ở phía bên trên phần mô tả ngắn này chị nhé phần phần mô tả ngắn cho cái sản phẩm đây đó còn nếu chị không chọn loại đúng không thì nó tự động nó chuyển sang cái gì à, dạng text thì nó nằm ở bên, bên dưới cái thanh thông tin bổ sung đây đó còn muốn khách hàng lựa chọn thì tốt nhất chúng ta thì chọn những cái loại đó là gì màu sắc hình ảnh và bức tần đúng không đó, ví dụ như vậy thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần phần cấu hình cho sản phẩm đây đúng không thì tôi giải thích cho chị dễ hình dung thôi bấm vào chỉnh sửa này và đây chính là cái loại gì loại sản phẩm theo dạng gì sản phẩm có biến thể chứ nhé Đó, cái biến thể là chúng ta vừa tạo rồi đúng không đó, thì tôi chọn là sản phẩm có biến thể rồi bây giờ tôi sẽ chuyển xuống cái phần là các thuộc tính đây và bây, bây giờ tôi sẽ lôi những thuộc tính mà tôi đã tạo ở cái bước đây rồi bước trước rồi đúng không đó thì tôi bấm vào đây thì tôi chọn cái gì thuộc tính à đây cô thịt đúng không tôi chọn là thuộc tính cái gì cua thịt loại này đó sau đó tôi bấm phần thêm tức là tôi lôi cái gì thuộc tính mà tôi đã tạo ra rồi đúng không cua thịt loại đây với giá trị này giá trị chọn tôi có phải là hai ký hai con điểm ký này rồi chọn ba con bốn con này năm con này 6 con đến 8 con đúng không có phải theo cái menu này không đó rất tuyệt vời và ở đây tôi kích vào cho dùng cho nhìn biến thể tôi bấm vào lưu thuộc tính này lưu thuộc tính đây và cái bước quan trọng tiếp theo đó là chúng ta sẽ tùy biến cho những biến thể này đúng không và chúng ta sẽ gán nhé gán những cái biến thể này đó theo bảng giá này ví dụ là cái biến thể là hai con là giá 1.8 thôi và gán cho mã số sản phẩm đây đúng không thì tôi sẽ bấm vào phần các biến thể đây đó tôi tôi xóa nó đi làm lại nhé xóa đi làm lại này đó. khi chị kéo xuống phần gì đây là cái biến biến thể mà tôi đã tạo một đỉnh cũ rồi, sẵn rồi chị nhé bây giờ tôi xóa ra làm lại này đó sau khi chúng ta đã lôi được cái thuộc tính này ra rồi đúng không thuộc tính đây thì anh chị kéo xuống phần các biến thể anh chị nhé cái biến thể đó thì anh chị là gì kéo xuống đây là anh chị chọn cho tôi là tạo các biến thể từ tất cả thuộc tính này tôi bấm vào đi này ok này bấm ok tiếp này và nó sẽ lôi ra năm loại biến thể đó là hai con ba con bốn con năm con 6 đến 8 con đó thì bây giờ tôi sẽ đi cấu hình nhé cấu hình cho những cái biến thể ví dụ khi cái hàng họ bấm chọn hai con thì giá của nó là bao nhiêu là 480 đúng không thì bây giờ tôi sẽ cấu hình cho loại hai con này đó thì giá là 480.000 đồng mã sản phẩm đúng không mã sản phẩm của đây là gì là T2 đúng không T2 T2 này đó thì nếu như anh chị có giá ưu đãi thì chị nhập vào đây ví dụ là, là 580 ưu đãi là còn 4.8 chẳng hạn này đó anh chị có thể lên lịch chương trình khuyến mãi bấm lên lịch này đó anh chị chọn ngày giờ cho tôi nhé ngày giờ này là bắt đầu giảm giá kết thúc ngày nào đúng không đó thì đây là chúng ta có thể tạo được những chương trình khuyến mãi như này anh chị nhé đó bấm hủy ờ, cân nặng là nếu như anh chị là sản phẩm chị cân nặng anh chị nhập số ký vào đây kích cỡ dài rộng cao đóng thùng là bao nhiêu đó vân vân mô tả từng cái biến thể con này vào đây đúng không thì tôi sẽ làm nhanh thôi tôi để là giá với mã sản phẩm thôi ví dụ là loại ba con là giá bao nhiêu đây loại ba con là giá là 380 đúng không bốn con là 320 280 và 220 nhớ đấy ok 4.8 này đúng sau đấy loại ba con là bao nhiêu 380 đúng không đây là T3 đúng không T à, T3 Đấy. À, nhận lộn mã sản phẩm là t bán quên nhập trên đây đó loại 4 con là bao tiền loại 4 con là 3.2 đúng không là T4 4 con 320 ngàn T4 này T4 này loại 5 con đó là gì là 280 đúng không đúng 280 này 5 con là giá là 280 ngàn đồng đó là đây là T5 và loại T6 và sản phẩm 6 à, đến 8 con giá là 220 ngàn 220 ngàn đúng không đây là T6 đó và sau đó tôi bấm vào phần à trước khi bấm một phần lưu thay đổi nha anh chị chú ý này còn ở trên đây có những thông tin con cho chúng ta là chọn hình ảnh đúng không tức là khi này khi cái hàng ví dụ họ bấm vào loại hai con đúng không thì cái hình ảnh nó hiển thị ra như này anh chị nhá đó bây giờ tôi thêm hình ảnh đúng không loại hai con sản phẩm cua thịt đúng không cua thịt hai con hai con đây đi sản phẩm này đúng không hai con như này rồi loại ba con tôi gán hình ảnh ba con ví dụ ba con là ba con nào đây đi vì ba con uh, demo nhé ba con này đi Đó. loại bốn con đúng không tức loại bốn con tên hình ảnh này bốn con đây bốn con là bốn con nằm trên đĩa này rồi loại 5 con đúng không 5 con này 5 con này 5 con này tôi chọn sản phẩm này đi đấy là loại 6 đến 8 con đúng không 6 8 con được tôi chọn là đây 6 8 con là những hình ảnh này đây đi đó và sau đó tôi bấm vào phần gì phần lưu thay đổi này và tôi bấm vào phần cập nhật nhé kéo lên trên này cập nhật này cập nhật này và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử sản phẩm là như nào nhé Ok bây giờ chúng ta bắt đầu chạy này tôi bấm vào xem sản phẩm này mở tab mới này thì xem này đấy rất tuyệt vời loại hai con này thì bây giờ tôi muốn chọn loại hai con đúng không tôi nhấp chuột vào đây là 1.8 loại 68 con này 2.2 đúng giá rất tuyệt vời thì cái plugin ờ, WooCommerce WooCommerce Validation Swex Pro ấy, thì chúng ta đã tạo được cái viền như này nhé khách hàng di chuyển vào nó hiển thị màu cam chữ màu trắng như này thì anh chị uh, uh, cài đặt xong ấy thì tôi sẽ hướng dẫn nó cấu hình những cái uh, cái plugin này nhé làm sao để nó hiển thị những cái nút đẹp vân vân đó thì tôi sẽ làm một cái bài đơn giản như này để cho một số anh chị học viên của tôi à, họ tham khảo nhé và anh chị thấy đoạn à, video ngắn của tôi chia sẻ là có giá trị anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình và có bất kể câu hỏi gì anh chị cứ đặt ở bên dưới đây là tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của anh chị cuối cùng là chúc anh chị thành công xin chào và hẹn gặp lại